trăm thì mình phải tính phần trăm của các nguyên tố đúng không nào? Ví dụ số 1 ia, ia. Bây giờ ta có phần trăm của M của cái anh ờ, oxy là bằng bao nhiêu đây? Cái bước 1 bước 2 thì mình có thể là linh động các em nhé. Mình có thể linh động mình tính toán, không nhất thiết phải bó buộc như thầy đâu. À, mình sẽ có được là gì ạ? Phần trăm oxy sẽ bằng là tổng là 100% đúng không? Nó sẽ là 100% trừ bỏ đi phần trăm MC trừ bỏ đi phần trăm MH và mình sẽ tính toán thôi 100 trừ bỏ đi 53,33 trừ bỏ đi 11,11 ,11, thì nó sẽ bằng được là 35,56% của anh oxy. Bây giờ chúng ta sẽ đi đặt công thức nhá. Đặt công thức đặt công thức tổng quát thì mình có thể viết tắt các bạn. Đặt công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ mình giả sử hợp chất hữu cơ là A đi. Đề bài nó nói là A thì mình ghi là A, nếu không bạn cứ ghi nói chung chung là đặt công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ. Đúng không ạ? Là gì ạ? Là CX HI OZ đúng không ạ? Trong cái trường hợp này đề bài cho chúng ta là nó tạo từ ba yếu tố này rồi. Vậy chắc chắn x y z nó phải lớn bằng một là số nguyên lớn bằng một đúng không? Tức là gì? Lúc này bạn có thể thêm điều kiện là x y z lúc này chúng ta phải thuộc n sao. Đúng không ạ? Thế bây giờ xong rồi, có phần trăm các nguyên tố rồi, có công thức tổng quát rồi thì mình sẽ đi làm cái bước 3. Bước 3 này quan trọng nhất là lập tỷ lệ. Nhiều bạn sẽ không xử lý được những cái số liệu liên quan đến phần trăm này đâu. Các bạn hãy để ý thật kỹ này. Bây giờ ta sẽ đi lập tỷ lệ. Tôi sẽ có được là x chia y chia z. Ở trong khi bài làm ấy các bạn à, có thể viết tuần tự là các bước là nc chia là h chia là o. Nhưng các bạn có quyền viết là viết luôn là phần trăm MC chia 12 chia phần trăm MH chia 1 chia phần trăm MO chia 16. Các bạn viết luôn như thế nhé. Mình sẽ bằng là gì ạ? uh, phần trăm m ờ, của nguyên tố tương ứng chia cho m lớn được chưa chia cho phần trăm mh chia cho 1 và phần trăm mo chia cho 16 bây giờ lắp số vào thôi lắp số vào các em nhé nó sẽ là bằng bao nhiêu ạ 53,33 chia 12 chia cho 11,11 ,11 chia 1 các bạn hãy tôn trọng để phân số là một cái tử số mẫu số là một bởi vì sao? Một đây mình sẽ hiểu là là m lớn